hãy cùng đánh chi lại gắn bó dài đời xin chào anh chị chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh bảo hiểm nhân thọ Dai Chi Lai Việt Nam hôm nay tôi sẽ chia sẻ cách hóa giải lời từ chối của khách hàng là không có tiền có phải là anh chị khi mà đi tư vấn thì gặp rất là nhiều lời từ chối của khách hàng thế nhưng mà cái lời từ chối nhiều nhất theo tôi là nhiều nhất đó chính là tôi không có tiền gặp bác này bác bảo là bác cảm ơn cháu bác rất là thích bảo hiểm tuy nhiên là bác không có tiền cháu thông cảm nhé hay là gặp chị cũng nói là chị thấy bảo hiểm rất là tốt hiện tại chị đang không có tiền hay gặp à, hay là gặp một anh thì anh cũng bảo là ôi rồi bảo hiểm rất là tốt mà đấy em thấy đấy cuộc sống như thế này anh lo ăn chẳng có tiền đâu mà tham gia bảo hiểm vâng đấy chính là cái cách mà khách hàng đưa ra lời từ chối để không tham gia bảo hiểm nhân thọ thì cái lý do mà họ đưa ra lời từ chối không phải vì là không có tiền mà người ta chưa muốn tham gia hoặc là sợ sai lầm thì để hóa giải cái lời từ chối này của khách hàng thì tôi hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho anh chị cách để hóa giải cái lời từ chối là không có tiền anh chị em cũng nên đi theo các cái bước rất cơ bản đó chính là lắng nghe đồng cảm làm rõ cô lập giải thích và chốt hợp đồng vâng em rất là đồng cảm với cái quan điểm của chị mình mình không có tiền thì làm sao mà tham gia được bảo hiểm phải không chị vâng vậy thì chị cho em biết ngoài cái băn khoăn này ra thì anh chị còn thắc mắc gì khi quyết định ký vào hợp đồng bảo hiểm không ạ sau khi mà khách hàng đã trả lời xong thì mình tập trung vào giải thích vâng thưa à, anh thưa chị vậy thì cho em hỏi một câu là nếu như anh chị hàng ngày anh chị không có tiền thì anh chị sống bằng gì ạ khách hàng sẽ bảo là à ôi không có tiền là không có tiền để tham gia bảo hiểm thôi tiền ăn thì chắc là vẫn có rồi thế nhưng khi mà khách hàng đưa ra như vậy thì mình lại có một cái câu hỏi khác cho khách hàng vậy thì à, anh chị à, anh hoặc chị cho em hỏi một câu rất là chân thành là hàng ngày anh chị đi làm thì cái thu nhập của anh chị nó có vai trò như thế nào trong cuộc sống hàng ngày của anh chị nếu như khách hàng trả lời là rất quan trọng thì mình sẽ xử lý ra sao vâng thưa anh chị vậy thì những thứ mà quan trọng thì không nên bảo vệ hay nên bảo vệ thì khách hàng sẽ trả lời như thế nào chắc chắn là nên bảo vệ rồi vậy thì những thứ quan trọng theo anh chị là nên bảo vệ phải không ạ thưa anh chị vậy thì anh chị cho em hỏi một câu nữa là giả sử như tháng này lương của anh chị giảm đi khoảng 10% thì cái cuộc sống của anh chị có bị ảnh hưởng nhiều lắm hay không ạ? Hay là bình thường thôi? Thì lúc này khách hàng sẽ trả lời là cũng khả năng là vẫn cố được, phải không ạ? Mình sẽ tiếp tục hỏi khách hàng một câu nữa là Vậy nếu như kể từ tháng này lương của anh chị giảm 50%, thậm chí là mất đi hoàn toàn thì cuộc sống của anh chị sẽ như thế nào ạ? thì khách hàng sẽ trả lời ra sao vậy thì đúng là cuộc sống rất là sẽ rất là khó khăn không biết làm thế nào vậy thì anh chị thấy đấy nếu như thu nhập của anh chị chỉ giảm 10% do 10% này mình mình bớt ra để mình tham gia bảo hiểm thì cuộc sống hầu như sẽ không bị ảnh hưởng thế nhưng nếu như thu nhập của anh chị giảm đi một nửa thậm chí mất đi hoàn toàn thì cuộc sống sẽ ra sao lúc này cuộc sống gia đình sẽ cực kỳ là khó khăn và tương lai của những người thân trong gia đình của anh chị sẽ ra sao cho nên bảo hiểm nhân thọ nó phù hợp với tất cả mọi người dù nhiều tiền hay không có tiền nó phù hợp với tất cả những ai đang đi làm để tạo ra thu nhập cho dù số tiền đó là nhiều hay ít Vậy thì với cái giải pháp mà em đưa ra cho chị ngày hôm nay, anh chị đã cảm thấy hài lòng hay chưa ạ? Vậy anh chị định để người thụ hưởng là cháu lớn hay cháu bé ạ? Vâng, video đến đây là kết thúc. Xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Chúc cô chú, anh chị và các bạn sẽ chốt được nhiều hợp đồng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.